và gia đình đã thoát nghèo nhưng mà vẫn có cơ hội tái nghèo cho dù Việt Nam là một điểm sáng của thế giới trong việc thực thi các chính sách về xóa đói giảm nghèo. Ờ, mục tiêu mà chính phủ đặt ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước từ 5,86% hiện nay xuống còn dưới 5% và tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo từ 33,2% xuống còn 30% vào cuối năm 2015. Chúng ta đều biết là muốn giảm được nghèo theo hướng bền vững và hiệu quả thì cần phải có nguồn lực rất lớn và các chính sách phù hợp. Một trong những giải pháp giảm nghèo cơ bản bền vững mà Việt Nam đã thực thi trong 10 năm qua, đó là nguồn tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khắc phục cho được tình trạng trồng chéo và trùng lắp trong chính sách và đầu mối giảm nghèo, các nguồn lực giảm nghèo bị phân tán và giàn trải như hiện nay. Làm thế nào để nguồn tín dụng cho người nghèo ngày càng nhiều hơn, có hiệu quả hơn, không chỉ là người nghèo mà các gia đình cận nghèo cũng có cơ hội được tiếp cận với nguồn tín dụng ưu đãi. Chương trình đối thoại chính sách tín dụng cho người nghèo sẽ bàn luận và phân tích rõ hơn về vấn đề này. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình hôm nay.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 vừa được tổ chức mới đây tại Hà Nội. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, đến cuối năm ngoái, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước đã giảm từ 7,8% xuống còn 5,8 đến 6%. Còn tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo đã giảm từ trên 38% xuống còn trên 33%. Dự kiến, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước đến cuối năm nay sẽ chỉ còn dưới 5% và ở các huyện nghèo là 30% đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Năm ngoái, tổng nguồn vốn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo là gần 35.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo là gần 31.000 tỷ đồng. Gần 1 phần 3 trong số này đã được sử dụng để mua bảo hiểm y tế cho gần 10 triệu người nghèo và cận nghèo. Tính tổng cộng trong 4 năm qua, nguồn lực cho giảm nghèo đã lên đến gần 154.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa bền vững tỷ lệ tái nghèo hàng năm còn cao, chênh lệch giàu, nghèo chưa được thu hẹp, nhất là ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, với tỷ lệ hộ nghèo gấp từ 1,6 đến 2,5 lần so với bình quân cả nước. Ủy ban dân tộc cho biết hiện có tới 16 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc từ 51% trở lên. Trong đó, Cao Bằng, Lai Châu và Lạng Sơn có tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào các dân tộc lên tới 98 đến 99%. Qua giám sát, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, hiện cứ 3 hộ ra khỏi diện nghèo thì có một hộ nghèo mới hoặc tái nghèo. Ở nhiều nơi, hộ cận nghèo còn cao hơn số hộ nghèo. Tại hội nghị, lãnh đạo một số tỉnh đã đề nghị chính sách tín dụng nên là trụ cột cho công tác giảm nghèo trong thời gian tới. Theo đó, cần tăng nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo vay với lãi suất thấp chứ không cho vay không tính lãi hoặc hỗ trợ trực tiếp nhằm giảm tư tưởng trông chờ ỷ lại. Bên cạnh đó, cần tăng cường thu hút thêm doanh nghiệp đầu tư vào các vùng nghèo. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong điều kiện đất nước gặp nhiều khó khăn, nhưng trong năm qua, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước vẫn giảm được gần 2%. Tôi đề nghị các đồng chí chúng ta, à, chính phủ đã xác định rồi, à, thì các cấp, các ngành, à, đặc biệt là các địa phương, phải coi cái việc thực hiện tốt cái nhiệm vụ giảm nghèo là là cái nhiệm vụ một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mình phải lấy cái việc mà hiệu quả làm có kết quả có hiệu quả công tác giảm nghèo coi đây là một tiêu chí để đánh giá cái hoàn thành nhiệm vụ của của cấp ủy đảng của chính quyền Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải ra sức khắc phục những tồn tại. Trong đó, việc đầu tiên là phải tiếp tục ra soát các chính sách để khắc phục cho được việc trùng lập chính sách, phân tán nguồn lực đi cùng với việc cần có những chính sách để hỗ trợ cho những hộ cận nghèo để việc giảm nghèo được bền vững hơn. Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các địa phương phải quan tâm hơn nữa tới công tác giảm nghèo, trong đó phải dành ngân sách địa phương cho công tác này chứ không thể chỉ dựa vào ngân sách trung ương. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương trong năm nay phải quyết tâm thực hiện cho được những mục tiêu về giảm nghèo mà Trung ương Đảng và Quốc hội đã đề ra. Theo đó, đưa tỷ lệ hộ nghèo của cả nước từ 5,86% như hiện nay xuống dưới 5% và số huyện nghèo từ 33,2% xuống còn 30%. À, ờ, xin hỏi ông Bùi Sĩ Lợi ạ. Từ góc độ đại diện cho cơ quan có chức năng giám sát là cái công tác xóa đói giảm nghèo là Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội thì ông đánh giá như thế nào về cách thức cũng như là kết quả thực hiện cái chính sách và những cái mục tiêu giảm nghèo của Việt Nam trong những năm vừa qua? Trong thiết kế chính sách thì chúng ta đã thiết kế theo một cái cách là đa dạng theo đúng nguyên nhân của các cái hộ nghèo và cái quan trọng nhất đấy là chúng ta tiếp cận và thực hiện giải quyết cho nó đúng trúng cái nguyên nhân nghèo đói của các cái hộ nghèo và theo cái nguyên nhân của từng vùng từng miền và chúng ta thấy rằng là trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo của chúng ta như vậy thì chúng ta đã đi đúng vào các cái vùng trọng tâm và chúng ta đã xây dựng được các cái chương trình có tính chất đặc thù. Ví dụ như là chương trình phát triển kinh tế xã hội theo cái nghị quyết 135 hoặc là cái chương trình 30A của chính phủ đó chính là những cái chương trình đặc thù để chúng ta tập trung giải quyết vấn đề lõi nghèo của cái khu vực vùng sâu vùng xa. Chính sách tín dụng cho hộ nghèo của chúng ta chính là trụ cột của chương trình giảm nghèo khi giám sát thì chúng tôi thấy rằng là không phải là bây giờ chính phủ thủ tướng kết luận và hội nghị vừa rồi tổng kết về chương trình giảm nghèo mà các địa phương đề xuất đâu nhưng mà khi giám sát thì ủy ban chúng tôi cũng đã khẳng định rằng là chính sách tín dụng cho hộ nghèo đó là chính sách trụ cột của chương trình giảm nghèo và muốn giảm nghèo bền vững ấy, thì không có con đường nào khác chúng ta phải thực hiện một cái cái tín dụng cho nó tốt chính vì là đó cho nên chúng ta thấy rằng là trong cái chương trình tín dụng của chúng ta cho đến nay là có 15 chương trình chắc là anh Hiệp rất rõ vấn đề này và từ năm 2005 đến nay tức là gần 10 năm thì chúng ta đã cho vay đến 10 triệu hộ nghèo được vay vốn. Và cái điều đáng lưu ý tức là trong 10 triệu hộ này thì khoảng 2,4 triệu, tức là chiếm khoảng 24% tổng số hộ nghèo là thoát được cái cái nghèo đói. Và bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2005 đến nay là mỗi một năm chúng ta cho vay khoảng 29.000 tỷ. Tức là một cái khối lượng vốn rất là lớn. Điều này nói lên cái gì ạ? Điều này nói lên một cái khẳng định của chúng ta tức là tín dụng là trụ cột của chương trình giảm nghèo. Một cái ý nghĩa hết sức quan trọng mà chúng ta thấy rằng là ý nghĩa kinh tế xã hội quan trọng ở cái chỗ là nó cái chương trình giảm nghèo này này nó đã quyết định được cái cái cái quá trình phát triển của đất nước chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta 58% là hộ nghèo. Thế cho đến nay chúng ta chỉ còn có khoảng 5,8%. Đây là một cái cái cái đánh giá một cái ý nghĩa một kỳ tích và chúng tôi phải phải nói là thế này này chúng ta đã đi sớm được cái mục tiêu niên thiên niên kỷ mà thế giới phải thừa nhận tức là chúng ta đã xóa được cái xóa bỏ được cái tình trạng nghèo cùng cực và đây chính là một trong những nguyên nhân mà chúng ta đã đạt được một cái nước từ cái nước nghèo đói trở thành một nước có thu nhập trung bình và chúng tôi cho rằng là cái điểm quan trọng trong quá trình giảm nghèo bền vững trong cái giai đoạn vừa qua đấy là chúng ta hai lần điều chỉnh chuẩn nghèo đây là yếu tố hết sức quan trọng Tức là chúng ta không giữ chuẩn nghèo ở một cái mức nhất định mà chúng ta điều chỉnh cho đến nay thì 5 lần điều chỉnh. Nhưng mà trong những năm vừa qua là chúng ta điều chỉnh hai lần. Điều chỉnh chuẩn nghèo chính là chúng ta nâng mức sống cho người nghèo mà chúng ta vẫn giảm được tỷ lệ nghèo bình quân cả cả nước là 2% và cái vùng ờ, các cái huyện nghèo khó khăn là đến 4% và có những huyện chúng ta giảm đến 7%. Thì tôi cho đây chính là một vấn đề mà rất là quan trọng. Chúng ta đi từ cái giai đoạn tức là xóa đói giảm nghèo đến cái giai đoạn là giảm nghèo bền vững. Và tôi cho đây chính là một cái điểm sáng trong cái quá trình ờ, thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo của đất nước chúng ta. Vâng, như quan ờ, điểm của ông Bùi Sĩ Lợi tức là tín dụng có thể được coi như là cái trụ cột của cái chương ờ, trình giảm chương nghèo. trình giảm nghèo và để mục phục vụ cho cái mục đích này thì cách đây 10 năm thì Việt Nam cũng đã thành lập cái mô hình là ngân hàng chính sách xã hội để mà cung cấp tín dụng ưu đãi cho người nghèo. Vậy thưa ông Võ Minh Hiệp ạ, cái nguồn tín dụng này theo ông đã đóng góp như thế nào về cái mục tiêu xóa đói giảm nghèo của chính phủ Việt Nam những năm vừa qua? Vâng, ờ, khi ờ, chính phủ thành lập ngân hàng xã hội chúng tôi thấy rằng cái mô hình này nó rất là phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam. Ờ, cái hệ xã hội được tổ chức cái mạng lưới từ trung ương đến tận cơ sở, đặc biệt là đến các cái điểm giao dịch ở các xã phường thị trấn trong cả nước qua cái phương thức quỹ thác qua bốn cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội gồm có hội nông dân, À, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh để xây dựng thành công cái mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn à, trên khắp cả nước đến tận các bản làng thôn ấp và đặc biệt là tổ chức cái giao dịch với dân tại các điểm giao dịch xã. À, điều này chúng tôi thấy rằng càng đi sâu vào càng đi đối với đối tượng chính sách hộ nghèo thì chúng tôi thấy rằng cái nhu cầu vốn tín dụng nó mang lại ý nghĩa hết sức thiết thực trong công tác giảm nghèo bền vững. Như năm 2013 à, kinh tế rất là khó khăn ngân sách rất là khó khăn nhưng chính phủ vẫn giao tăng trưởng tín dụng là 6,5% năm 24 ờ, cũng vẫn là tăng 6,5% ờ, qua đó đưa tổng cái dư nợ tín dụng sách đạt 129.456 tỷ đồng để giúp cho 2,1 triệu lượt hộ được vay vốn mà qua đó đó đã giúp cho hơn 400.000 hộ nghèo để vượt qua cái ngưỡng nghèo Ờ, đặc biệt hơn là có 660.000 cái học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập ừ. và ờ, xây dựng được 1 triệu 140 nghìn cái công trình nước sạch và vệ sinh nông trường nông thôn ờ, gia đình cũng như là thu hút tạo việc làm mới cho hơn 162 nghìn lao động và xây dựng được 8.000 cái căn nhà vượt lũ đồng bằng sông Long Nguyễn Văn. Từ đó đã góp phần tích cực vào cái mục tiêu giảm nghèo bền vững của cuối năm 2014 để đạt cái chỉ số là dưới 6%. Vâng và cái, cái mô hình ờ, ngân hàng chính sách xã hội này đúng là nó cũng không giống ở đâu ở trong ở của các nước trong khu vực và thế giới đúng là nó là mang tính chất đặc thù rất là đặc thù Việt Nam đấy ạ. Vậy ờ, thưa ông Bùi Sĩ Lợi ông đánh giá như thế nào về kết quả triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với công tác xóa đói giảm nghèo tại những khu vực trọng điểm như là Tây Bắc, Tây Nguyên hoặc là Tây Nam Bộ trong đấy đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long? Qua giám sát thì chúng tôi phải đánh giá rằng ngân hàng nhà nước và trong đó là ngân hàng chính sách là người thực thi thì chúng ta đã có nhiều cái nỗ lực và tôi cho là một cái cố gắng rất lớn trong điều kiện kinh tế của đất nước chúng ta. Thì chúng ta đã tạo ra được một cái nguồn lực tức là tôi chúng tôi đánh giá đây trong cái báo cáo giám sát chúng tôi cho đây là một cái sự sáng tạo trong việc huy động nguồn lực để chúng ta cho hộ nghèo vay và kể cả đối tượng chính sách. Vấn đề nhà ở chúng ta cũng từ ngân hàng chính sách. Vấn đề đối tượng chính sách vay vốn rồi học sinh, sinh viên như anh Hiệp nêu đấy là đều từ nguồn lực chúng ta huy động cả và chúng tôi thì có một cái suy nghĩ thế này ngân hàng chính sách xã hội của chúng ta thực chất là ngân hàng nhà nước thực chất là ngân hàng của nhà nước và cái điều rất đáng mừng tức là chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng chính sách xã hội lại là người đứng đầu ngân hàng nhà nước Việt Nam một cái mô hình rất khác trên thế giới không có đâu có cả nhưng mà cái điều mà chúng tôi kết luận chúng tôi nêu và chúng tôi ghi nhận ấy là toàn bộ hệ thống ngân hàng chính sách xã hội của chúng ta từ trung ương đến địa phương là bám cơ sở bám đến tổ tín dụng và chúng ta giải quyết kịp thời các vướng mắc về mức vay thời hạn vay đối tượng cho vay lĩnh vực cho vay để chúng ta xử lý cái cái mà nó uyển chuyển ở cơ sở và chúng ta điều chỉnh chính sách nhưng mà chúng tôi phải nói là chúng tôi đánh giá cái vai trò và cái mức bao phủ của cái cái cái tín dụng ngân hàng chính sách này là ở một cái diện rất là rộng tức là đi đến từng hộ gia đình từng thôn từng bản và chúng ta một cái điều rất đáng mừng là chúng ta đi đến vùng sâu vùng xa để xử lý vấn đề khó khăn cho nên chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự bao phủ của cái tín dụng cho người nghèo vay tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải nêu một cái tồn tại ở một cái điểm mà chúng tôi phát hiện ra tức là chúng ta thiếu nguồn lực nguồn lực của chúng ta tuy như vậy nhưng mà so với nhu cầu không thể đáp ứng được. Cho nên cái bao phủ của chúng ta nó cũng chưa được một cách toàn diện. Và trong thực hiện chính sách giảm nghèo của chúng ta có một cái điểm mà chúng ta phải rút kinh nghiệm ngay. Đó là giai đoạn đầu là chúng ta hình như đi theo cái hướng là cho cá để người nghèo ăn. Nhưng mà sau này thì chúng ta điều chỉnh tức là chúng ta phải cung cấp câu. Nhưng mà cung, cung cấp câu tức là tư liệu sản xuất đúng rồi. Nhưng mà nếu không hướng dẫn cách câu không hướng dẫn kỹ thuật thì người ta cũng không thoát được nghèo cho nên chúng ta kết hợp cả cho vay nhưng mà gắn với cái hướng dẫn khoa học kỹ thuật hướng dẫn phương thức làm ăn thì cái tốc độ giảm nghèo của chúng ta nhanh hơn và chúng tôi đánh giá này nếu chương trình giảm nghèo của chúng ta mà chúng ta lại chỉ sản xuất theo hình thức tự cung tự cấp thì không bao giờ giảm nghèo bền vững được thì chúng ta đã chuyển từ cái phương thức sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa nếu không sản xuất hàng hóa được ấy, thì không bao giờ chúng ta giảm nghèo một cách bền vững được. và Người dân cũng không có và người dân cũng không được, có cơ ạ? hội vươn lên và cái tư tưởng ý lại nó sẽ ăn sâu hằn sâu vào tư tưởng của người dân. Chúng ta không chỉ là giảm được tỷ lệ hộ nghèo nhưng chúng ta đã làm thay đổi chuyển biến được nhận thức của người nghèo tự vươn lên để thoát nghèo. Cho nên là chúng tôi đánh giá tức là đối với người nghèo ấy thì chúng ta phải coi coi cái người nghèo là đối tác của ngân hàng chính sách đối tác để vay vốn chứ không phải là đối tượng để mà chúng ta thụ động cấp không cho không. Vâng, tôi cũng ờ, rất là quan tâm đến cái ý ờ, ông ờ, Bùi Sĩ Lợi vừa nói tức là ở đây là trước đây thì chúng ta có thể là cho vay theo cái cách tức là uh, như cách là thụ động và cung cấp cho họ như là cung cấp con cá, còn bây giờ là là cho vay theo cái cách tức là cung cấp cái cần câu để họ phải dùng cái cần câu đấy mà để câu được cá. Như vậy thì nó mới có cái điều kiện để mà có thu nhập, có cái điều kiện để mà trả nợ cho ngân hàng và có điều kiện để Ờ, thoát được nghèo. Vậy thì ông có thể cho biết là cái quá trình đấy nó đã thay đổi như thế nào? Thì chúng tôi thấy rằng là qua cái tín dụng chính sách dần dần tạo cho người dân người ta có cơ hội tiếp cận với cái dịch vụ tín dụng nhà nước để họ có ý thức có vai có trả có vai có trả mặc dù lãi suất thấp nhưng phải có lãi suất để trên cơ sở đó họ thấy rằng cái đồng vốn này cần thiết để tạo điều kiện cho họ phát triển sản xuất nâng cao được cái đời sống và họ có nghĩa vụ trả nợ và để tự vươn lên khẳng định cái vị thế xã hội của mình À, để thoát nghèo bệnh hòa nhập cộng đồng là xây dựng cái xã hội cho nó tốt hơn mà bản thân gia đình mình trong đó thì ngân hàng xã hội chúng tôi thấy rằng là đối với cái tín dụng sách thì như anh lợi nói chúng tôi đã phủ à, tất cả 63 à, tỉnh thành kể cả là hơn 618 cái phòng dịch ngày xã của huyện và trên 10.900 cái điểm dịch xã để giao dịch với dân tại địa phương tại xã mỗi tháng một lần cố định để trên cơ sở đó gì chúng tôi phối hợp với bốn tổ chức đoàn thể chính trị xã hội để hướng dẫn họ cách làm ăn, đưa vốn để họ sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả. À, đây là cái cần câu, chứ không thể cho không là ý là như thế. Mà trong thời gian tới thực hiện cái chỉ đạo của Quốc hội của Thủ tướng Chính phủ thì ngày sau chúng tôi sẽ tập trung những cái vùng sâu vùng xa, đặc biệt là cái vùng Tây Nguyên, à, Tây Nam Bộ và Tây Bắc và ưu tiên đối tượng gì ưu tiên cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo rồi hộ nghèo hộ cận nghèo để làm sao giúp họ có cái phương thức sản xuất có cái mô hình để nhân rộng làm sao đó để cho nó phù hợp với từng vùng miền từng địa phương để giúp họ thoát nghèo bền vững để hòa nhập cộng đồng chúng tôi thấy đấy là vấn đề hết sức quan trọng mà tôi rất đồng tình ý kiến tôi phải nói thêm một cái ý chỗ này này phải nói là tín dụng cho hộ nghèo ấy thì nó là một cái điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo và chúng tôi trong giám sát là chúng tôi kết luận như vậy nhưng mà cái điều mà chúng tôi rút ra có tính chất hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn đấy là qua tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội thì chúng ta làm cái cầu nối rất quan trọng giữa nhà nước mà thông qua là ngân hàng chính sách đến là các cái tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đến cái tổ tín dụng và đến người dân. Đây chính là cái mối quan hệ giữa nhà nước và người nghèo và các cái tổ chức xã hội. Nó làm cho cái mối quan hệ nó gắn bó hơn và tạo ra một cái động lực để chúng ta phát triển và chúng ta giảm nghèo với cái tốc độ nhanh hơn. Vâng. Và cái mô hình ờ, này thì đúng là nó cũng khá là đặc biệt đấy ạ. Tức là ừ. ngân hàng này, người dân và thông qua các cái tổ chức đoàn thể xã hội, ừ. chính trị xã hội ở đấy có lẽ là đặc thù Việt Nam nó như vậy. Đúng rồi. Vậy thì chúng tôi cũng quan sát được thấy này, tức là ở những cái địa phương nào mà các cấp ủy chính quyền địa phương này, rồi hay là các đoàn thể xã hội mà người ta vào cuộc, người ta làm việc với một cái tình trách nhiệm và công tâm thì cái việc làm Ờ, khảo sát đánh giá cũng như là triển khai cho vay ờ, nó rất là hiệu quả và ngược lại tức là những cái chỗ nào mà không quan tâm hoặc làm quá quýt thì nó cũng ờ, không không không không không không giải ngân được cái nguồn vốn và nói chung là cái nguồn cái cái đồng vốn mà khi mà, mà cho vay ấy, nó cũng không phát huy được cái hiệu quả vậy thì ông có thể cho biết những cái bài học kinh nghiệm trong cái việc là phối hợp này đặc biệt là đối với vai trò của các cái cấp ủy và và các ủy chính quyền uh, địa phương và và các cái đoàn thể xã hội qua đó thì chúng tôi thấy rằng cái vai trò của bốn tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hết sức là quan trọng họ là những người gần dân nhất hiểu dân nhất và trên cơ sở đó phối hợp với chúng tôi để làm sao đưa cái đồng vốn đúng đối tượng sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả và đặc biệt cái vai trò của chính quyền địa phương cấp cơ sở à, là ủy ban dân các xã phường thị trấn là cái những người người ta hiểu được cái người nào là cần vốn thật à, cần vốn để làm gì để trên cơ sở đó có sự phối hợp lồng ghép để hướng dẫn cái mô hình cách làm ăn có nhiều mô hình hay lắm trên cơ sở đó thì cái đồng vốn nó mới phát huy được à, đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng những nơi nào mà cái lồng ghép nó không mang lại hiệu quả thì rõ ràng đồng vốn đó là nó sẽ mất hiệu quả nó thấp à, dẫn đến là không trả nợ được mà cuộc sống của họ cũng vẫn là mãi là nghèo đây là vấn đề hết sức là à, thực tế mà chúng tôi đã đúc kết rằng nếu nơi nào cấp quỹ chính quyền địa phương quan tâm đến cái chương trình này để chỉ đạo cái sự lồng ghép của các cái ban ngành của mình mà đặc biệt là gắn bó với ngân hàng chính sách xã hội để đưa được vốn về tận người dân như anh lại nói rằng chúng tôi đi những cái nơi là không có một tổ chức tín dụng nào ở trên cái địa bàn vùng nghèo cả chỉ duy nhất có ngân hàng xã hội nếu không có ngân hàng xã hội thì người dân không biết tiếp cận với ai để nguồn vốn này thì nếu mà tiếp cận với ngân hàng thương mại thì họ không đủ điều kiện còn ngân hàng của mình là ngân hàng của chính phủ nên lời nói là gì để chuyển vốn tín dụng ưu đãi này ưu đãi có nhiều cách cho vay là không phải thế chấp không phải có cái thế chấp giống như ngân hàng thương mại cho vay lãi suất ưu đãi kể cả cái quy trình thủ tục nghiệp vụ cũng được đơn giản hóa mà phục vụ tại địa phương thì người dân thấy rằng à cái ngân hàng này là chỉ có giúp mình thôi nên dần dần những người mà sử dụng vốn không được đúng mục đích á, thì họ cũng thấy rằng à, nếu cần thì vay chưa cần thì chưa vay đấy là vấn đề thắng lợi đấy là vấn đề mà nó gặt hái được thành công mà nhờ thông qua cái công tác tuyên truyền phổ biến cái chính sách tín dụng ưu đãi đến tận cơ sở đây là vấn đề mà chúng tôi rút ra bài học là gì tất cả các cái hoạt động tín dụng chính sách phải được công khai minh bạch ở tại tận xã phường thị trấn ở tận tổ tiết kiệm vay vốn cái chỗ này tôi phải bổ sung thêm một cái ý của anh hiệp này cái bài học lớn nhất ý bài học lớn nhất trong tín dụng cho vay người hộ, hộ nghèo là cái gì ạ là chính là chúng ta đã hình thành một cái mô hình tổ tổ tín dụng nhân dân mà không có không có nơi nào có như Việt Nam cả. Cái tổ mô hình ờ, tổ tín dụng nhân dân này, này nó do cái gì ạ? Do phụ nữ đứng ra chủ trì, do hội cựu chiến binh, do thanh niên, do các cái tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội. Nhưng mà cái điều hay ấy, là không chỉ là người ta tập hợp đối tượng hay nói cách khác là tập hợp các cái thành viên của họ lại để mà được vay vốn bảo lãnh nhưng mà người ta còn có một cái chuyện tức là giúp nhau hướng dẫn cách làm ăn và giúp nhau để cùng phát triển thậm chí có những nơi tức là người ta tập hợp các hộ gia đình lại sản xuất để có một cái nơi thu mua sản phẩm bảo quản sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm qua kiến của anh lợi tôi bổ sung thêm cái vấn đề cái tổ ờ, tổ tín dụng này không phải là tổ tín dụng mà chúng tôi đặt tên là tổ tiết kiệm và vay vốn tiết kiệm họ vay vốn để phát triển sản xuất cải thiện đời sống và có nghĩa vụ trả nợ cho nhà nước để chăm lo các đối tượng tiếp theo. Nhưng còn một vế thứ hai là thực hành tiết kiệm. Ờ, cái người nghèo thì họ nghèo đủ thứ hết á, kể cả là họ không có cái ý thức tiết kiệm để dành dụng ờ, để mà tích lũy. Cho nên qua cái tổ này nó hay cái chỗ là huy động được cái tiết kiệm từng cái đồng tiền rất là nhỏ ờ, tích lũy của từng cái gia đình người nghèo ở các vùng miền. Mà đến giờ này tôi cũng vui mừng để cung cấp cái thông tin cho anh Lợi và anh Quang là qua cái huy động tiết kiệm của người nghèo trong cộng đồng người nghèo đó đến nay đã đạt được 3.400 tỷ đồng. Ừ. Ừ, một con số không nhỏ à. mà rất là bền vững. Trên cơ sở đó chúng tôi lấy cái nguồn này lại tiếp tục chăm lo cho những cái đối tượng hộ nghèo, à, đối tượng chính sách ở các vùng đó. Địa phương nào huy động càng nhiều, chúng tôi càng ưu tiên để tập trung nguồn vốn, tập trung nguồn lực cho họ. Thì cái tổ tiết kiệm ừ. về vốn như anh Lợi nói là một cái đặc thù của Việt Nam, chứ không phải cái tổ như tài chính vi mô ở các nơi khác chúng ta làm điều này vừa là uh, tập trung vốn cho họ để giúp họ phát triển sản xuất nhưng vừa là hướng dẫn họ thực hành uh, tiết kiệm để trên cơ sở này là tài chính họ ngày càng tốt dần lên tốt dần lên đến khi họ thoát nghèo họ trả nợ được ngân hàng họ còn cái vốn tích lũy để làm sao đó họ phát triển để hòa nhập với cộng đồng đấy là vấn đề cái ý nghĩa hết sức to lớn qua cái tổ tiết kiệm vừa phải vốn vâng và cho người nghèo vay thì thường là không có thế chấp vì họ có gì đâu mà thế chấp vâng. nhưng mà cho người nghèo vay thì yên tâm hơn là cho các doanh nghiệp hay là tập đoàn hay là người vâng. giàu vay vốn và trong thời gian tới thì 100% người nghèo các đối tượng chính sách sẽ được là tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng <coughs> chính sách từ ngân hàng chính sách xã hội. Đây không phải là tôi nói mà đây là chính là cái định hướng của thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình đưa ra tại hội nghị tổng kết 3 năm đề án nâng cao chất lượng chính sách tín dụng cho người nghèo ở vùng Tây Nam Bộ. Và như vậy là cơ hội để cho người nghèo và người cận nghèo được vay vốn ưu đãi đang ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Được vay 15 triệu đồng từ chương trình tín dụng chính sách hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội cách đây gần một năm với lãi suất thấp chỉ khoảng 5 đến 6% một năm, thời hạn vay trong vòng 3 năm, hộ gia đình ông Nguyễn Tấn Lực, xã Tân Ấp, Cần Thơ đã sử dụng số tiền này để làm nghề đan giỏ trồng hoa kiểng. Đối với nhà nông, có thêm công ăn việc làm là có thêm thu nhập – nên đồng vốn từ chương trình chính sách cho hộ nghèo đã giúp cho gia đình ông Lực khấm khá hơn. À, những vốn ngân hàng chính sách nhà nước dạ. được ờ, cái cái ưu đại. À, trong khi đó con biết mình nếu mình không có ngân hàng hỗ trợ ngân hàng của chính sách của nhà nước đó, thì mình à, nóng ở ngoài đó ví dụ một triệu đồng thì một tháng thì cô phải đóng trăm ngàn là như là một phần trăm trong khi của nhà nước thì không phải sáu thôi với việc kết hợp với các tổ đội vay vốn và các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên để cho người nghèo vay vốn, nên đồng vốn chính sách đều đến đúng với đối tượng và quan trọng nhất là giúp cho nhiều hộ gia đình thoát nghèo. Số tiền được vay cũng đã được nới từ 30 lên 50 triệu đồng, lãi suất thì cũng chỉ bằng 2 phần 3 so với lãi suất thông thường. Nên càng ngày càng có nhiều hộ gia đình tìm đến Ngân hàng Chính sách Xã hội để vay vốn cái quan trọng của ngành chính sách ở đó là chúng ta thực hiện về công tác giảm nghèo giải quyết việc làm thì à, từ cái tỷ lệ hộ nghèo trước đây cũng là hai con số mà đến giờ này thì cả nước với chung và đồng bằng sông Long thì có cái tỷ lệ hộ nghèo chúng ta giảm còn khoảng trên dưới 5%. Tôi nghĩ đây là một cái thành tựu rất là lớn. Mà nếu không có ngành chính sách thì đối với những hộ nghèo, những cái hộ yếu thế này đó thì thông thường trước đây là họ chỉ dựa vào tín dụng đen là chính. Thế còn ngân hàng chính sách xã hội của chúng ta là nợ xấu toàn hệ thống là có 0,88% thôi thế có nghĩa là cho người nghèo vay là rất yên tâm rất hiệu quả Đấy, bảo toàn được đồng vốn ngoài các cái chương trình của ngân hàng chính sách xã hội chúng ta cũng còn rất nhiều các cái chương trình nữa mà không thông qua ngân hàng chính sách xã hội để phục vụ người nghèo Đấy, thì chúng ta thấy rằng cái cơ chế này là nó hiệu quả cái cơ chế này là nó vận động được tất cả cái sự tham gia của cả hệ thống chính trị thì đây là cái cơ chế tốt nhất để sử dụng cái đồng vốn có hiệu quả Tuy nhiên, hiện khó khăn lớn nhất đối với nguồn vốn tín dụng chính sách là việc đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động của mình. Bởi lẽ, nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng lớn cả về số khoản vay và hạn mức vay trên một món vay. Và để đảm bảo nguồn vốn phát triển bền vững, cần phải ra soát lại tất cả các chương trình hỗ trợ giảm nghèo để thống nhất về một đầu mối. Hiện nay, có rất nhiều quỹ xóa đói giảm nghèo, nhưng nhìn chung hoạt động chưa hiệu quả. Do vậy, có một cách đề xuất là từng bước ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm tạo thêm nguồn vốn cho ngân hàng này và tập trung chỉ đạo để sử dụng đồng vốn có hiệu quả hơn. À, thưa ông Võ Minh Hiệp, cái hiệu quả của cái việc triển khai sâu rộng cái chính sách tín dụng cho người nghèo thì là rất lớn chúng ta không phải nói thêm nữa nhưng mà hiện nay nhiều địa phương cũng băn khoăn và mong muốn là cần phải xem xét để tiếp tục có chính sách ờ, hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho các hộ mới thoát nghèo để giúp họ thoát nghèo bền vững. Ví dụ như là chúng ta có thể là xem xét cái lãi suất vay có thể là cao hơn hộ hộ nghèo nhưng mà vẫn có ưu đãi vậy thì ông có ý kiến như thế nào về cái nguyện vọng này tôi thấy rằng trong ờ, thực tế nó đã đặt ra và trong suốt thời gian qua thì chúng ta tập trung cho vay hộ nghèo là chủ yếu và các chương trình khác như một số chương trình lớn như chương trình học sinh sinh viên có hoàn khó khăn chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn chương trình giải quyết việc làm vân vân à, thì nó đặt ra một cái đối tượng mới đó là khi thoát nghèo thì cái hộ cận nghèo chúng ta có hộ cận nghèo thì giải quyết như thế nào cho nên là qua cái nghiên cứu của ủy ban các đề xã hội các cái bộ ngành có liên quan cùng nhà xã hội đã đề nghị thủ tướng ban hành được cái một cái chính sách mới cho vay đối hộ cận nghèo năm hiệu quả cho nên cái này nó giải quyết được rất là tốt cái nhu cầu vay vốn thực tế ở nông thôn và sau khi có chính sách cho vay cái hộ cận nghèo đó thì bây giờ nếu thoát nghèo rồi thoát luôn cái cận nghèo thì những người đó hoàn toàn là không còn phải là người nghèo nhưng khi họ tiếp cận với tín dụng thương mại là cực kỳ khó khăn không thể không thể dạ. cho nên là nó có một khoảng trống ở tín dụng nông thôn nó sẽ có khoảng trống thì ai phục vụ cho bà con này để họ thoát nghèo bền vững để họ hòa nhập một cách đàng hoàng đi vào cái cuộc sống đời thường của họ thì cho nên cái chỗ này chúng tôi cũng rất là đồng tình với rất là nhiều địa phương là kiến nghị nên có cơ chế chính sách cho vay các hộ thoát nghèo bền vững có thể là kéo dài từ 2 đến 3 năm nữa để họ thật sự là mạnh khỏe để họ đi vào cơ chế thị trường họ tiếp cận với tín dụng thương mại thì điều này theo quan điểm của hàng chính xã hội thấy rằng rất là đồng tình mà rất là đúng đắn nhưng cái quan trọng hơn là cái nguồn lực nguồn lực tài chính quốc gia như thế nào mà chúng tôi nghĩ rằng đây là vấn đề mấu chốt của mọi vấn đề mà hiện nay là đảng nhà nước chính phủ rất là mong muốn để tập trung là tăng vai giảm cho thì muốn tăng vai thì phải tạo nguồn lực cho hàng chính xã hội đấy là vấn đề vâng tôi xin hỏi ý kiến của ông bùi sĩ lợi ông ờ, có cái quan điểm như thế nào về cái đề xuất của ông ờ, ờ, ông hiệp và nếu như mà chúng ta có một cái chính sách nào đó ưu tiên cho những cái đối tượng à, cận nghèo được vay vốn và kéo dài cái thời gian ra vẫn là ưu đãi nhưng mà không phải là như là hộ nghèo thì cái vấn đề đặt ra là họ có cơ hội rất là lớn trong cái việc là uh, có thể là thoát nghèo bền vững nhưng nó cũng đặt ra một cái gánh nặng về cái ngân nguồn sách. ngân sách bởi vì cái tỷ lệ đấy cái tỷ lệ mà những cái hộ đấy thì cũng không phải là ít đâu vấn đề này ấy, thì ủy ban chúng tôi qua giám sát chúng tôi đã đưa ra kết luận và chúng tôi cũng kiến nghị với Quốc hội đề nghị chính phủ trong cái nghị quyết phát triển kinh tế xã hội chúng ta muốn thoát nghèo bền vững muốn giảm cái cái cái tỷ lệ hộ tái nghèo thì chúng ta phải nuôi dưỡng Đúng. khi người ta đã có lực rồi bắt Đúng. đầu tạo ra một cái động lực mà anh lại không tiếp giữ cái động lực đó và tăng thêm cái động lực cho người ta phát triển thì dứt khoát sẽ rơi vào cái tình cảnh là là là tái nghèo chính vì lẽ đó mà chúng ta phải rút ra một cái bài học mà khi chúng tôi đi giám sát đấy thì chúng tôi thấy một cái mô hình rất hay của Lâm Đồng tức là người ta cho vay có mục tiêu có mục đích và khi hộ nghèo người ta vay người ta nói rằng tôi vay một cái khoản tiện tín dụng này trong bao nhiêu năm tôi xin đăng ký sẽ thoát khỏi cái hộ nghèo làm giàu thì tại sao chúng ta không đi theo mô hình này vấn đề này nó chỉ khó ở một cái điểm là chúng ta phải bàn đến cái nguồn lực bàn đến cái nguồn lực và thống đốc ngân hàng đã chỉ đạo tôi cho rất là chuẩn chúng ta phải tập trung tập trung các cái nguồn lực phục vụ mục tiêu giảm nghèo để chúng ta huy động vốn chúng ta ủy thác vốn cho ngân hàng chính sách tập trung một đầu mối thôi để chúng ta xử lý vấn đề này nó đúng trọng tâm đúng trọng điểm và nâng cái mức lên và thời hạn vay lên điều này tôi cũng ờ, xin có ý kiến thêm qua ý kiến của anh lợi nhưng hiện nay là đảng nhà nước Quốc hội và đặc biệt ờ, ờ, Thủ tướng Chính phủ ờ, Nguyễn Đức Dũng hôm rồi cũng đã đặt vấn đề. Nếu muốn làm được điều này phải nâng cao cái năng lực tài chính cho hệ xã hội, phải tăng trưởng tín dụng cao hơn 6,5% của năm 2015 để trên cơ sở đó tập trung vào các cái đối tượng tập trung như là đồng bào dân tộc nghèo, rồi hộ nghèo, hộ cận nghèo thì đấy là những cái mà chúng ta ưu tiên tập trung chứ không có phân tán các chương trình khác nhiều. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là gì? Trong suốt hơn 12 năm qua, cái hoạt động ngân hàng chính sách xã hội chủ yếu là sử dụng của nguồn vốn trung ương cái nguồn vốn của dạ, ngân sách địa phương chiếm tỷ lệ rất thấp có hơn 2%. Thì điều này hiện nay là thủ tướng cũng đã nhìn thấy và đã có chỉ đạo các cái chính quyền địa phương, ủy ban dân các cấp là phải tăng thu tiết kiệm chi để dùng nguồn lực để thực hiện cái tín dụng chính sách để giúp cái cho cái nguồn lực của hành xã hội cho vay sử dụng cái tổng hợp giữa nguồn trung ương và nguồn vốn địa phương, trung ương và địa phương cùng làm điều đấy là là vấn đề cái khả năng Còn... có thể tăng ừ. được cái nguồn của địa phương cho cái công tác này hay không nếu như mà các địa phương quyết tâm là có cái cách tôi làm phù hợp tôi nghĩ rằng là nếu các địa phương biết dành cái nguồn lực tất nhiên là cái nguồn ngân sách thì nó chỉ là một cái bánh thôi anh chi cái này thì cái khác nó sẽ giảm đi nhưng mà nếu anh biết tập trung anh dành cho một mục tiêu để giảm nghèo vào một cái mục tiêu chính thì các chương trình kinh tế xã hội của địa phương chúng ta cũng phải dành ra để chúng ta giải quyết cái khó khăn nhất hiện nay của chúng ta để giảm nhanh cái hộ nghèo và làm cho cái, cái hộ nghèo này thoát nghèo nhanh lên thì chính là cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thôi giảm nghèo nó cũng là một cái động lực để tăng trưởng động lực cho xã hội phát triển thì tại sao chúng ta lại không tập trung nguồn lực hoặc tôi nói rằng là các cái nguồn lực các cái nguồn vốn mà đang bị phân tán đúng. nhưng mà đều giải quyết đúng. cùng một mục tiêu thì dứt khoát anh phải tập trung cái nguồn lực này để anh giải quyết đúng mục tiêu của nó kể cả các cái nguồn vốn vay dài hạn của thế giới thì tại sao không tập trung cho ngành xã hội để có nguồn vốn ổn định dài hạn để chăm lo cái đối tượng chính sách chúng ta nó thoát nghèo bền vững thí dụ như những cái nguồn vốn ODA chúng tôi chưa bao giờ được tiếp nhận những nguồn vốn như thế <coughs> cho nên là cái huy động của ngành xã hội là huy động nguồn vốn ngắn hạn để cho vay đối tượng chủ yếu là dài hạn trung dài hạn thì đấy vâng. là một cái vấn đề đấy là mà phải được đó. giải quyết vâng. còn thủ tướng chính phủ đã đưa ra bài toán giải quyết là gì huy động nguồn vốn để cho vay cái tín dụng chính sách ưu đãi này chính phủ sẽ cấp bù cái trên lệch lãi suất đấy là vấn đề đấy là vấn đề nhưng hiện nay cái vấn đề mà quan trọng như tôi đặt vấn đề là đối với các cái địa phương là ủy ban dân kể cấp tỉnh kể cấp huyện là nghĩ gì về cái nguồn vốn đưa về từ trung ương đưa về địa phương mình trong khi cái nguồn lực của mình có hạn cũng khó khăn đấy nhưng nếu à, có uh, quan tâm đến giống như lời nói thì không phải là quá khó khăn không phải là không dồn được cái lực mà tích tiểu thành đại và từ đầu năm đến giờ, chúng tôi thấy rằng qua cái chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đó về tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng vào cái hoạt động tín dụng chính sách xã hội thì có rất nhiều địa phương hiện nay rất quan tâm à, theo thông tin chúng tôi vừa đi công tác của một số nơi đó kể cả bây giờ ngân sách địa phương cấp huyện đó họ cũng đăng ký à, một năm là khoảng bao nhiêu à, ờ, 500 triệu có 300 triệu có một tỷ cũng có để làm sao tích tiểu thành đại để dồn cái vốn để chăm lo cho đối tượng sách tôi dồn tôi nghĩ là đây là cũng là vấn đề vâng tôi nghĩ là như thế này tức là nếu mà chỉ trông chờ ngân sách của trung ương ấy, kể cả chính sách tín dụng và những cái khoản khác có thể là hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế thì không đủ đâu ạ cho nên là tôi nghĩ là nếu như mà chúng ta có thể là huy động được mọi nguồn lực và tập trung nguồn lực thì nó sẽ phát huy được cái hiệu quả tốt hơn ừ. hiện nay thì các cái doanh nghiệp nhà nước và kể cả rất là nhiều những cái doanh nghiệp ừ, ừ, khác ở trong trong xã hội người ta cũng cũng cũng cũng đóng góp rất là nhiều cái công sức cũng như là cái vật chất vào cái công cuộc xóa đói giảm nghèo mà trên thực tế thì chúng tôi cũng thấy là rất có hiệu quả đấy ạ vâng và thưa ông ờ, Bùi Sĩ Lợi theo ông thì để thực hiện thắng lợi được cái mục tiêu đưa cái tỷ lệ hộ nghèo về dưới 5% vào cuối năm nay tức là 2015 nó tạo cái tiền đề thuận lợi để đẩy mạnh thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo bền vững đến 2020 như chúng ta đã đặt ra nghị quyết quốc hội đã đặt ra thì theo ông trong thời gian tới chúng ta cần có những cái giải pháp gì? Qua giám sát thì chúng tôi có thể khái quát lên bốn cái nhóm giải pháp. Và muốn thực hiện được bốn cái nhóm giải pháp này thì cũng phải có cái sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành và các địa phương. Thì tôi xin nói cái giải pháp đầu tiên là chúng ta phải tiếp tục tăng cường cái nguồn lực, tập trung nguồn lực đấy thứ hai là phải bố trí cái nguồn lực một cách tập trung thống nhất quản lý mà tôi thấy là thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình đã nêu tức là chúng ta ủy thác tập trung tất cả các nguồn lực có liên quan đến giảm nghèo tôi nói hiện nay ngân hàng chính sách là đang có cái tín dụng cho người nghèo này cái chương trình vay vốn giải quyết việc làm quỹ quốc gia giải quyết việc làm này các cái nguồn lực khác kể cả ODA kể cả vay vốn dài hạn thì chúng ta phải tập trung vào để quản lý thống nhất để chúng ta thực hiện một cái mục tiêu giảm nghèo làm sao đưa xuống cái tỷ lệ hộ nghèo của đất nước chúng ta xuống còn dưới 5% vào năm 2015. Đây là một cái mục tiêu hết sức là quan trọng và giảm nghèo bền vững. Và tôi cho không chỉ là chương trình giảm nghèo đâu mà còn phải gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới để chúng ta giảm nghèo một cách bền vững. Cái nhóm giải pháp thứ hai tôi cho là rất quan trọng là chúng ta phải điều chỉnh mức vay. Điều chỉnh lãi suất điều chỉnh thời hạn vay một cách linh hoạt và cái này không ai khác nên giao cho ngân hàng chính sách một cách linh hoạt để ông điều chỉnh theo thời điểm, theo ngành nghề, theo vùng miền để ông xử lý một cách linh hoạt để chúng ta giải quyết cái cái cái khó khăn cho người dân để thoát nghèo nó nhanh và bền vững hơn. Thứ ba tôi cho rằng là phải gắn kết giữa cho vay với lại cái chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cái phương thức làm ăn để cho người người nghèo người ta tự vươn lên nhà nước không thể theo suốt cả cuộc đời với người nghèo được mà bản thân người ta phải thay đổi tư duy và thay đổi tư duy bằng cách là người ta phải có cái khoa học kỹ thuật được chuyển giao khoa học để người ta tự sản xuất và biến cái sản xuất đó trở thành sản xuất hàng hóa nó mới là giảm nghèo bền vững được vấn đề thứ ờ, ba là tôi cho rằng là gắn kết cái vay này rồi đấy thì chúng ta phải coi cái người nghèo là đối tác nhé tôi vẫn nhắc lại là đối ừ, ừ. tác của chính sách giảm nghèo Vâng. chứ không phải là đối tượng hướng chính sách một cách thụ động không thay đổi được cách thức tư duy như thế này tôi xin nói không bao giờ chúng ta đạt được kết quả và cái giải pháp thứ tư là tôi cho là chúng ta phải liên kết giữa sản xuất này với bảo quản này với chế biến này với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa phải chuyển nhanh cái phương thức từ sản xuất theo cái hình thức tự túc tự cấp sang hình thức là à, sang phương thức sản xuất hàng hóa thì có như vậy chúng ta mới thay đổi được cách thức chúng ta mới giảm nghèo bền vững và để thực hiện được bốn giải pháp này thì tôi nghĩ rằng là các cơ quan chính phủ cũng phải vào cuộc cũng phải chỉ đạo quyết liệt hơn quốc hội tôi cho có ba cái nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất của quốc hội là phải xác định đúng cái mục tiêu giảm nghèo hàng năm và 5 năm đấy là mục tiêu thứ nhất mục tiêu thứ hai của quốc hội là phải phân bổ ngân sách cho cái chương trình giảm nghèo này tăng lên và phải phân bổ trực tiếp nhưng mà cái vốn này này phải gắn với mục tiêu và sản phẩm đầu ra tôi rất nhấn mạnh rằng là chúng ta cấp vốn cân đối vốn nhưng phải gắn với mục tiêu và sản phẩm đầu ra tức là chúng ta phải phải dùng đồng vốn có cái mục tiêu của nó thứ ba là phải tăng cường công tác giám sát chúng ta giám sát là chúng ta làm thay đổi nhận thức làm chuyển biến cái cái cái nhận thức của người dân nhưng mà cái quan trọng nhất là để kịp thời điều chỉnh chính sách còn đối với chính phủ là gì ạ? Chính phủ tôi nghĩ cũng có ba cái vấn đề cần phải chỉ đạo quyết liệt. Thứ nhất là phải đảm bảo cân đối cái nguồn vốn ở trung hạn. Anh Hiệp nói rồi, xóa nghèo thì là bằng cái vốn vay trung hạn, nhưng mà nguồn nhà nước bố, bố trí thì lại là ngắn hạn. Có đúng không? Làm sao chúng ta giải quyết được? Không thể làm được. Thứ hai là chính phủ phải lựa chọn ưu tiên sử dụng cái nguồn vốn một cách hợp lý và công bằng ở đây tôi phải nói rằng là qua giám sát tôi rất nhấn <laughs> mạnh cái cái công bằng bởi vì nếu như anh không tạo ra được cái sự công bằng trong xã hội thì dẫn đến một cái sự cạnh tranh hoặc nói cái khác là cái sự suy bì giữa đối tượng này và đối tượng khác vấn đề thứ ba của chính phủ là tôi cho là phải nghiên cứu để sớm chúng ta xây dựng được cái chuẩn nghèo theo cái phương thức tức là nghèo đa chiều không thể là nghèo <laughs> theo lương thực thực phẩm nữa và chúng ta phải nghèo cả lương thực phi lương thực để nó tiếp cận với cái chuẩn nghèo của quốc, tế, vâng, và, cái cái điều chỉnh này chính là để chúng ta mâng nâng cái mức sống của các hộ nghèo lên và phải làm sao đó mùng 1 tháng 1 năm 2016 bắt đầu thực hiện nghị quyết của đại hội 12 chúng ta phải có cái chuẩn nghèo này. Ừ. Vấn đề đối với địa phương tôi nghĩ có hai cái việc. Mà qua giám sát chúng tôi thấy rằng nếu địa phương không chuyển mình thì trung ương có tập trung có quyết liệt đến bao nhiêu đi chăng nữa thì anh Quang đã nói rồi không thể đạt được và nếu như anh mà không có chỉ đạo một cách quyết liệt thì địa phương là gì ạ thứ nhất là phải cụ thể hóa mục tiêu và dứt khoát là phải có giải pháp cụ thể đấy là cái trách nhiệm của địa phương không thể nói rằng là trung ương làm thay làm hộ cho địa phương được vấn đề thứ hai là phải tăng cường công tác chỉ đạo cái chỉ đạo rất quan trọng lúc này chúng ta bàn đến rồi nơi nào chỉ đạo tốt nơi nào sát sao hiệu quả cao nhưng mà chỉ đạo lại phải gắn với thanh tra kiểm tra và xử lý tôi đi giám sát thì tôi thấy nhiều địa phương là không thấy đưa ra có nói thanh tra có nói kiểm tra nhưng mà đến xử lý như thế nào thì bóng dáng rất là ít cái này rõ ràng là nó chưa được vấn đề cuối cùng tôi nghĩ rằng mặt trận tổ quốc và các cái tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc và các cái tổ chức xã hội đấy chính là cái điểm cái điểm nối trung gian giữa nhà nước và người dân và thông qua cái mặt trận tổ quốc ấy các tổ chức chính trị và tổ chức đoàn thể đấy là người ta kiểm tra người ta giám sát người ta kêu gọi vận động các cái hội viên thành viên của họ là tham gia vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và cái quan trọng là họ giúp đỡ lẫn nhau hướng dẫn cách làm ăn hạch toán và làm sao đó cho cái sự gắn bó đoàn kết và cái cuối cùng nếu chúng ta làm được như thế này tức là không chỉ là chúng ta làm cho xã hội phát triển mà tôi vẫn nhấn mạnh tức là tiến bộ phát triển tiến bộ nhưng phải phải đảm bảo cái sự công bằng xã hội đó chính là động lực để chúng ta giảm nghèo nhanh nhất, bền vững nhất. Vâng, ờ, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã khẳng định là chính phủ sẽ tăng tổng tín dụng cho các hộ nghèo và các hộ cận nghèo vay để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ này sản xuất kinh doanh và qua đó có cơ hội thoát nghèo và giảm nghèo bền vững. Nguồn tín dụng này sẽ được à, thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội cùng với nguồn lực từ cộng đồng quốc tế, các doanh nghiệp, các địa phương dành cho xóa đói giảm nghèo và chính phủ đang à, nỗ lực đạt mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo của cả nước từ 5,86% hiện nay xuống dưới 5% và tỷ lệ hộ nghèo tại các à, huyện nghèo từ 33,2% xuống còn 30% à, vào cuối năm 2015. Về tổng thể thì quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là đi đôi với tăng trưởng thì phải thúc đẩy ờ, đẩy mạnh giảm nghèo, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội trong quá trình phát triển giữa các vùng miền trong cả nước và chúng ta thì đã rút được nhiều bài học thành công được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nhưng mà dù có quyết tâm nỗ lực đến đâu thì sự nghiệp xóa à, đói giảm nghèo ở Việt Nam vẫn còn là một quá trình rất lâu dài và cũng rất khó khăn, gian khổ. Đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và mọi người dân thì mới có thể đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ và xa hơn nữa là mơ ước đẩy lùi được cái đói, cái nghèo một cách bền vững. Chương trình đối thoại chính sách à, hôm nay của chúng đài truyền hình Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. 还跟我认婚。